não dá uh, tôn tu nguyện sẽ là na tàu chi ngà tiên ô thiên te tự nhà nó tanto Hello. biết rồi thì ô giang ta nếu yên cha với siêu chờ sâu ơi biên phúy thiền à nhân ta choáng ô giang ta lùa quá na bên nhầm niệm phút na vui ôi mà to hùng na qua biên tệ ô xiên ta trên quả nà mà quỳ khói vui ôi chết to bè lìn cứu giang đà nà mà yết xa vui ôi tổ nhuận là lễ với tôn khoa ô coi sâu phiến truy khẻ ngà muốn thiên và ơi tên là tông tu bà ngà buồn thiền thế ôi dòng nhà na nên đi để mà tháo phâu nàn tu thiền nhàn tai choáng âu tiêu mù tà nên kỳ na thiền nhàn thao san và ô bếp pin trình ô nhìn nè nhìn yêu nghe khám rồi yêu khám sẽ ô dù thiết nhẹ chi nguyện tình thú nào vang dô bê tô Prasupin Paunyan Ting O Tu Lơ Đào Nhị Tê O Bé Chiều Mi Sang Nam Tô Phía Toan Mẹ Nhùn Ê O chân bé mò tu ni nàn ô nàn tới giờ ô tài tu bé ô tim sang tao sẽ to bé tin tin sẽ tiền lâu cho kêu nên tình hạ kỳ tế quê ơi nam tế với quyền hạ in dầu tối cho chuang yang kỳ tình mê phá tội đâu gia mà phàng phui xe lỡ tu nhuận bè xe nỡ với chín chi ở lô biểu làm sao bé phía toang áp ra mẹ nhuận nạp dương âu to con câu tạm chia mà ơi yêu tội với chia là nhìn màu sẽ on phang chỗ với nhà chỗ nên na lô lâu xe nhìn và ôi tệ lỡ càn chiều xuyên ô với chiều nhà ngô nhìn làm xe với xe chiều chiều chia bình ôi xe nhìn giảm dễ nét dễ căn sẽ chè mấy diệu ta à, sèn so nhé điều ôi lâu lễ với mẹ càng phun tốn ô chỉ ngờ khoa tao bé chơi ô ta với chàng ngõ vàng ô nghìn hô với mà vườn màn vô à, ô bè rồi đam mê ta nó nhẹ dàng nàng ô gian chiếu tài cha trai như nạn ơi phải châu với đình tùng già châu Yo bé Tuh. Vam bì với tham qua với bà nhận sẹo 水桶哦哟，八年呀，嘛贼被卖完。 quên nhà hàm viên ôi in in na phu nợ tại giảm nó phân số chi to với giảm chi à hồn sâu ế truy tha ế thiên ngang hát dài ơi chiều lô bách ba nghìn ô chia à. nhà với chia nhìn nay nào miang tội ơi xuyên đợt cha hốt nhé đâu với tu bè ma ti nga ta ta ve ma ti nga chịu ơi chào vin nói lời ô ve gia diện ô yo xuân cha ve tu khu ve diện yo chiều vàng ơi thuyền à cha hiện ra với em già ô kiếm mò mẹ nhà với tàng xe 教念的嘎扎阿苏杰里哦，苏九多我那星期啊哦，念呢，星期多大没？ pin tu tin itan ô ghê tổ sinh pê năng dùng chấp chăng ô khỏi khâu tổ na tăng chia giảm ô yếm yang we yang tiang pe nang na o nhìn chi ya mai nang na o no nhìn mà tô ta we yam yang chi o tiếng chia xin man thiên ô gần nó cú nghìn nhang tin nó rồi màn thiên ô tiếng nó gần xin chi với xia bè ô tiêu xin cho ô đi ô mò ngoe khu địa ô phiền mò cái chăn tổ dung nó xe vừa chạy chiều sang xỉu à buông ta ăn trên ai vừa tầm rồi tư hải lưu xe đó vừa thấy trên muang tầm rồi bèn on ổ